Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến uh, chương trình hỏi đáp chứng khoán cuối tuần cùng Quang Dũng DVD để giúp chúng ta hiểu rõ sâu hơn <clears throat> về xu hướng cũng như là nhận định thị trường từ giờ đến cuối năm. Thì nếu các bạn đang có mặt thì hãy comment vào phần ô chat để chúng ta giao lưu trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ở ờ, chương trình hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ gồm hai phần chính phần đầu tiên chúng ta sẽ chia sẻ về những biến động của thị trường chứng khoán thế giới thị trường chứng khoán Mỹ chỉ số USD để chúng ta có góc nhìn khách quan cho việc xu hướng của đồng đô la Mỹ trong thời gian tới ngoài ra chúng ta sẽ phân tích về gì ạ chỉ số chứng khoán của chứng khoán Việt Nam cùng đó chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi của vị các bạn nếu anh chị em đang có mặt hãy cho Dũng một slide một like để Dũng bắt đầu chương trình trong một vài phút nữa Xin chào Hoàng Diệu Xin chào bạn Hoàng Diệu Xin chào bạn à, Hà Tỉnh Xin chào Nguyễn à, Đức Anh Xin chào Nguyễn Mộ Mậu Hân Xin chào Ngô Huy Nam, Diễn Trường, chị Tú Hạnh. Xin chào bạn Thanh, bạn Việt Anh, bạn à, Phạm Duy. À, xin chào bạn Lương, xin chào Nguyễn Phương, xin chào Nha Vũ. Xin chào uh, Đi Money, Phạm Trần Tài. Xin chào Lê Thị, Thị Tươi xin chào chị Tươi ạ xin chào Nghiêm Thanh xin chào Cao Hồng Bình xin chào Võ Hữu Trí Phạm Văn Phạm Văn An Nguyễn Kim Tuấn và tất cả anh chị em có mặt trong ngày chương trình hôm nay xin chào bạn Khánh An Xin chào Dương Tuấn, Nguyễn Đức Anh, bạn là Thạch Sang, bạn là Bùi Ngọc Minh, bạn là Quyết Dâu, Nguyễn Phạm và tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream tối nay đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về tổng quan về xem là thị trường tuần qua có điều gì nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu như là CEO giảm sàn và bây giờ chúng ta thấy là cái mức giảm của nó rất là sâu hay là PNG PNG là cổ phiếu Dũng nhắc khá là lâu rồi có ai đó khuyến nghị chúng ta mua cổ phiếu PNG nhưng cái cổ phiếu này cũng thấy là trong thời gian tới có thể nó sẽ tiếp tục còn xấu nữa bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà kinh tế bị ảnh hưởng thì những cái cổ phiếu về trang sức này nó cũng bị ảnh hưởng theo ở phía trên này thì chúng ta thấy là những cổ phiếu chứng khoán hoặc là những cổ phiếu nhóm của CEO DG L14 đây là nhóm mà chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua là những thông tin bị đồn thổi cái chúng ta gọi là những tin tin tin rất là, là tiêu cực diễn ra trong suốt thời gian vừa qua và đây là nhóm cổ phiếu chúng ta cần phải rời xa à, tiếp theo chúng ta nhìn thấy HPG đây là cổ phiếu thép và giá thép tiếp tục đi xuống lý do tại sao thì nữa chúng ta phân tích tiếp SI cổ phiếu chứng khoán cũng xuống RI giờ nhiều nhà đầu tư thấy là RI tốt nhưng vẫn phải xuống HMP MB à đâu thế giới di động thì cổ phiếu này chúng ta nhắc đi nhắc lại và đây là cổ phiếu mà có lẽ các bạn nhìn thấy rõ nhất là Nam Long nói là đây là cổ phiếu cần phải thoát ra rất là nhiều nhiều các anh chị em là không biết là anh chị em có nắm rõ không hay là nhóm bất động sản này thì Dũng thấy là chúng ta cần phải thoát ra thật nhanh bất động sản đây là nhóm bất động sản thì đấy là chúng ta nhìn về bức tranh tổng quan bây giờ chúng ta nhìn về chứng khoán Mỹ thì chúng ta có thể thấy rằng là biểu đồ chứng khoán Mỹ thì rõ ràng nếu chúng ta quan quan sát ở phía trên này thì cái sự biến động như này chứng khoán Mỹ đang rất là yếu tức là sau khi mà Fed tiếp tục tăng lãi suất thì chứng khoán đang rất là yếu và việc mà để vượt qua để tiếp tục tạo xu mới thì thực sự là thời điểm này chứng khoán Mỹ khả năng tiếp tục đi xuống là rất là cao nên nếu chứng khoán đi Mỹ mà tiếp tục đi xuống dù là hôm nay trước chúng ta thấy là tăng bao nhiêu ạ hơn 400 điểm 1,6 phần trăm nhưng thực tế là đang rất là xấu nên về cơ bản là chúng ta sẽ thấy là uh, thời điểm này không phải là hỗ trợ cho chứng khoán Mỹ cái điểm thứ hai là các bạn nhìn thấy đó là gì ạ ba các bạn nhìn thấy điều gì ạ vậy chúng ta đang nhìn thấy điều gì ạ các bạn đang nhìn thấy điều gì ạ Dũng đang cho chúng ta một cái biểu đồ này nếu các bạn nhìn thấy điều điều này đang điều gì ạ nếu thông tin chỉ cần một điều thông tin biểu đồ này thôi các bạn cho Dũng thấy một điều gì đang diễn ra đấy ạ một thông tin ạ trên bà bạn Nguyễn Dũng à, múc được hay không thì các bạn nghe từ múc là Dũng sợ lắm bạn Trần Fanny à, từ múc là từ rất là sợ tại vì cái từ này là từ gì ạ ok giá dầu thế giới biến động cao ồ oh, rất tình cảm và bao nhiêu bạn thấy là đây một số bạn thì bảo là tích cực này biến động cao này có dấu hiệu tạo đỉnh này phân phối này đấy đấy thì ở đây chúng ta thấy là bây giờ phép mà tăng lãi suất phép tăng lãi suất mà cái càng cổ phiếu này nó đang biến động ở mạnh ở đỉnh thì chúng ta đã thấy điều gì ạ nó đang có dấu hiệu gì dấu hiệu gì ạ tích cực báo chị em thấy là phép tăng lãi suất mà cái nhóm USD này, đấy kia này đang có dấu hiệu tích cực có thể comment số 1 không ạ nếu bạn là mà không thấy tích cực con về số 2 thì tôi sẽ giải thích cho các bạn cái điều này Vậy cái này chúng ta biết trước kinh tế vĩ mô biết sau kinh tế vĩ mô. Nếu kinh tế vĩ mô thì Fed tiếp tục tăng lãi suất. Fed tiếp tục tăng lãi suất. Fed tiếp tục tăng lãi suất nhưng nếu nhìn về trên biểu đồ cung cầu thì dấu hiệu dấu hiệu của cái đồng DIX cái đồng này tại sao chúng ta phải quan tâm vì nó phá hủy toàn bộ nền kinh tế thế giới bởi vì cái đồng này càng tăng thì nhà đầu tư có xu hướng rút tiền về và nó làm cho giá trị đồng đô la Mỹ rất là gì ạ có giá và bản thân là gì ạ chúng ta thấy rằng là nếu đầu tư mà mua những cái cổ phiếu vừa rồi bị thua lỗ nặng mất tỷ giá như Hòa Phát như là VIX nó có phải do cái chỉ số này tăng mạnh không ạ đấy thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy ạ à. thế thì ở đây chúng ta nhìn này Fed tăng lãi suất nó tăng rất là mạnh đúng không đây chúng ta nhìn nhá anh chị em hiểu không tăng lãi mạnh 0,75% sau đó nó tiếp tục có dấu hiệu hồi nhưng lần thứ nhất thất bại lần thứ hai thất bại và vừa rồi nó tăng lần thứ ba lần thứ ba vậy lãi suất chúng ta thấy tăng mạnh chưa anh chị em lãi suất chúng ta thấy tăng mạnh chưa bây chúng ta nhìn này là lãi suất chúng ta thấy là tiếp tục tăng mạnh một lần là 0,75 thứ hai là 0,75 tiếp theo 0,75 và nó tiếp tục tăng như vậy thì chúng ta lấy là lãi suất tăng mạnh không ạ tăng lãi suất mạnh tư duy nhá tăng lãi suất mạnh vậy thông tin về tiếp tục tăng lãi suất còn nữa hay không ạ à? hello thông tin tiếp tục tăng lãi suất còn nữa hay không ạ à? cái điều này là thông tin chúng là thông tin tiêu cực về tiếp tục tăng lãi suất còn không với chúng ta tư duy nhá tại vì dũng toàn dạy tư duy còn và anh chị em là thông tin nhá tiêu cực là thông tin xấu còn tiếp tục vậy nhưng ở đây là gì ạ à? tiêu cực thì thường là USD nó phải là tăng hay giảm nếu thông tin tiêu cực là tiếp tục tăng lãi suất thì USD nó phải tăng hay giảm ạ? À? Đây mới là gì ạ? À? Còn tiếp tục tăng đúng không ạ? À? Và anh chị em thấy là nếu bình thường là USD thông tin tiêu cực mà tiếp tục tăng đúng không? Lãi suất tiếp tục tăng thì USD nó tiếp tục tăng. Vậy vậy nếu chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta thấy điều gì ạ à? thấy điều gì ạ à? nếu nó tăng lần thứ nhất nó không tăng dấu hiệu lần thứ hai thất bại không tăng dấu hiệu lần thứ ba USD có tăng không ạ lần thứ ba có tăng không ạ có chúng ta thấy tăng không ạ lần thứ nhất USD e tăng lần thứ hai phá vỡ không tăng lần thứ ba phá vỡ không tăng và lần thứ tư thì chúng ta thấy là rõ ràng nó đang gì ạ à? chúng ta đang nhìn thấy làm gì làm gì ạ à? đang yếu đi bao nhiêu anh em thấy là USD e đang yếu đi có thể comment là hiện tại nhá chúng ta đang quan tâm là USD e đang yếu đi comment số gì ạ à? yếu đi ạ à? USD đang yếu đi các bạn có comment ở đấy USD đang yếu đi vậy ở đây chúng ta thấy điều gì đang thấy ở đây ạ à? chúng ta phân tích cái này ạ à? điều gì đang thấy ở đây ạ à? điều gì đang thấy ở đây ạ à? lãi suất tiếp tục tăng thế thì ở đây chúng ta thấy một cái điều gì ạ à? có phải là gì ạ à? có phải là bình thường chúng ta thấy là thông tin tốt trên thị trường thông tin tốt trên thị trường nhưng giá cổ phiếu giảm thì đó là chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ nhé bình thường anh chị em nhìn thấy là các thông tin tốt diễn ra trên thị trường giá cổ phiếu giảm thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ đấy là cái cái, cái ví dụ đấy ạ chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ có phải thị trường bắt đầu đảo chiều không bởi vì thông tin tốt mà nó không tăng thì nó gọi là đảo chiều vậy thông tin xấu tức là tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục tăng lãi suất thì có phải là thông tin tốt với cho giá USD tăng không ạ à? đây là cái tư duy này bao nhiêu bạn biết là thông tin tốt là USD cái độ cái tỷ cái cái đồng đô la Mỹ đó, tiếp tục tăng giá đấy là thông tin tốt cho cái đồng USD đúng không ạ hello hey, hey các bạn các bạn hiểu đây này đây cái này nó gì ạ nó đỉnh cao khi mà chúng ta phân tích kinh tế vĩ mô đây là đỉnh cao của đỉnh cao thông tin tốt khi mà tỷ giá tiếp tục tăng từ nay đến 2023 cho đồng USD là lãi suất tiếp tục tăng đúng không ạ? À? đấy gọi là thông tin thông tin tốt cho cái giá USD đúng không ạ tức là tăng lãi suất nếu bạn nào đồng ý thì comment là đồng ý còn không đồng ý là comment số không để chúng ta phải học cái phần này không thì chúng ta cứ bị à, lẫn lộn giữa cái này với cái khác ở đây gì à? thông tin tốt là tăng cái gì à? lãi suất thì đồng USD nó sẽ được gì ạ à? được hỗ trợ bởi vì tiền nó được rút về kho bạc của liên bang có nhạc là mỹ nước mỹ liên mỹ thì rõ ràng là thông tin thông tin tốt cho USD nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy đồng USD làm sao ạ à? đồng USD làm sao ạ à? bây giờ nếu chúng ta nhìn đồng USD thông tin tốt mà nó có dấu hiệu đảo chiều hiểu chưa thông tin tốt mà USD đảo chiều tức là cái xu hướng của USD trong thời gian tới là nhiều khả năng nó sẽ đi xuống nó đang yếu đi yếu đi vậy nếu tiếp tục tăng lãi suất mà USD là yếu đi thì chúng ta thấy điều gì diễn ra sức cạnh tranh của đồng USD với các đồng tiền khác sẽ yếu đi đúng không anh chị em tức là giá USD DXY đồng USD nó có thể giảm có thể giảm trong thời gian tới và đó chính là thông tin tốt cho nhà đầu tư đúng không ạ đúng không ạ thế câu chuyện bao nhiêu bạn thấy hiểu rõ điều này vậy USD tạo đỉnh là xác suất rất là cao Dũng đồng ý với quan điểm bạn này bởi vì lần trước nó tăng gì ạ à? tăng 0,7 nó gì ạ à? nó còn không tăng tiếp sau đó nó còn giảm sau đó thông tin nó đưa ra nó còn giảm sau đó lại tiếp tục tăng lên nó còn giảm và hôm vừa rồi lại tiếp tục tăng tăng 0,75 phần nó là cao các bạn nó là rất là cao nhưng thực tế nó lại không vượt qua cái đỉnh này và nó tiếp tục đi xuống vậy nó sẽ là tốt cho gì ạ những đồng ngoại tệ khác bởi vì nếu chúng ta nợ về USD nợ về USD thì rõ ràng chúng ta đang bất lợi đúng không nếu chúng ta đang gì ạ là cái nước mà vay nợ nhiều thì chúng ta thấy rằng là nó đang bất lợi nên bây giờ giá đồng này nó giảm xuống thì bản thân chính phủ chúng ta sẽ bị đỡ áp lực chỉ tỷ giá đúng không ạ cái tỷ giá được bị đỡ áp lực cái thứ hai là gì ạ khi mà USD có dấu hiệu giảm xuống thì nhà đầu tư nước ngoài người ta làm gì cả nhà ơi nếu USD nó có dấu hiệu giảm xuống thì nhà đầu tư nước ngoài họ làm gì ạ à? đấy mới là cái quan trọng nên ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta cần phân tích kinh tế vĩ mô chúng ta phải phân tích được cái biểu đồ phải phân tích được cái biểu đồ chính xác vào cái chỉ số này còn những cái dấu hiệu bên ngoài mà chúng ta đang nhìn thấy của USD là tỷ giá hoặc là rất nhiều thông tin khác nó chỉ bộc lộ bên ngoài thôi còn cái này là cái bộc lộ cái bản chất thực sự của nó về xu hướng của nó vậy nếu mà thông tin mà gì ạ à, cái cổ phiếu này cái cái giá này đi xuống thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ bán USD ra và sẽ dành USD ra để tiếp tục quay trở lại đầu tư vào những nền kinh tế khác đi và sau đó gì ạ khi nó đầu tư vào nền kinh tế khác đi thì tỷ giá nếu người ta đầu tư vào Việt Nam thì tỷ giá sẽ làm sao tỷ giá sẽ được hạ bậc khi mà tỷ giá sẽ giảm thì lãi suất sẽ bị ảnh sẽ gì ạ à? lãi suất sẽ gì lãi suất sẽ giảm đúng không bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này à nếu bạn hiểu rõ điều này tỷ giá sẽ hạ nhiệt và tỷ giá hạ nhiệt thì chúng ta thấy là sẽ giảm tỷ giá và lúc đấy chính là một điều tuyệt vời vấn đề kinh tế các nước khác còn thực tế khi nào nó phá đáy à, phá vỡ thì chúng ta chưa biết nhưng rõ ràng đến thời điểm này là dũng thấy là đã tốt so với gì à, những gì đang thực sự diễn ra nhưng bây giờ nó tốt thì chúng ta biết rằng là có phải nó tốt thôi à còn thị trường Việt Nam thì chúng ta biết là tốt chưa Mỹ thì vẫn tiếp tục đi xuống ạ vậy ở đây các bạn thấy là đúng rồi đợi đây mới là đấy chính là các bạn đấy các bạn thấy thấy thông minh không ạ đợi DXY xác nhận LPSI vậy đây chính là một trong những tín hiệu quan trọng của cái gì ạ của gì VSA vậy nếu bây giờ các bạn giỏi về phân tích kinh tế tính địa về vị kinh tế vĩ mô nhưng mà thiếu cái này thì chúng ta có thể đi nhanh hay đi chậm hơn ạ à? bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này ạ à? có phải chúng ta đi trước cái việc mà mọi người cứ phân tích kinh tế vĩ mô phân tích mọi thứ ẩm mỹ đi nhưng chúng ta biết cái này trước thì ai là người bắt đáy nếu là xử thị trường tạo đáy nhá thì ai là người bắt đáy nhanh hơn bởi vì chúng ta đã nhìn thấy cái này nó đi trước rồi nhưng còn chúng ta phải đợi, đợi thêm một thời gian nữa đúng không ạ bây giờ chưa rõ ràng tại vì chúng ta nhìn thấy thị trường báo chí thông tin truyền thông thì nó vẫn đang gì ạ à? nó nói rất là khủng khiếp nhưng bây giờ chúng ta chưa biết thực sự như thế nào nhưng bây giờ chúng ta đợi à? đúng không chúng ta chỉ nhìn biết rằng là đây là thông tin gì ạ à? thông tin tốt mà giá cổ phiếu xuống thông tin tốt mà giá cổ phiếu xuống giá tầm đi xuống thì đây nó chính là thông tin tốt cho gì ạ à? thế giới bởi vì USD nó có xu hướng hạ giá mà USD nó vì lãi suất tăng nhưng USD nó hạ giá thì rõ ràng nó tốt cho nền kinh tế giới đấy là điều mà chúng ta đang mong muốn còn nó tiếp tục diễn ra như thế nào thì chúng ta hãy đợi nha hãy đợi bởi vì các bạn nhớ là đây là Dũng đang đưa ra kịch bản là nó đang có dấu hiệu rồi ạ còn thực tế nó bao giờ xuất hiện thì nó phải gãy toàn bộ cái vùng này nhớ nhá bao giờ nó phải gãy toàn bộ cái vùng này nó phải gãy gãy đi xuống toàn bộ mà bởi vì đỉnh thứ nhất không vượt qua đỉnh thứ hai vượt qua đỉnh thứ ba vượt qua đỉnh thứ tư không vượt qua mà rõ ràng là giá USD đang gì lãi suất đang lãi suất tăng gì ạ lãi suất tăng tăng đấy lãi suất tăng tăng thì rõ ràng đi xuống là rất là cao về câu chuyện này các bạn thấy rằng là phân tích như này thấy là nó tuyệt vời không ạ rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cần một góc nhìn đơn giản thôi ạ thế bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường chúng ta sẽ ôn lại một chút sau đó các bạn hỏi nhá tôi muốn các bạn hỏi tất cả những cái gì các bạn cần nhớ nhưng chúng ta để trước khi chúng ta muốn làm điều này chúng ta cần phải hỏi xem là thực tế Dũng đã làm cái điều gì trong suốt thời gian vừa qua để hỗ trợ chúng ta đầu tiên các bạn có nhớ là cái cổ phiếu mà Dũng đã nói rằng là gì ạ à? dù là cổ phiếu này rất là nổi tiếng nhưng phải bán ra gấp và gấp đúng là cổ phiếu gì ạ <coughs> đầu tiên chúng ta bỏ qua một số cổ phiếu đấy ạ có ai có nhớ là Dũng có chia sẻ cổ phiếu thế giới di động một bạn một chị có chia sẻ là cổ phiếu này ai nhớ cổ phiếu này không ạ anh chị em nào có nhớ cổ phiếu thế giới động có thể comment là nhớ comment đây MWG có phải cổ phiếu này giúp bạn nó rất là xấu cần phải bán ra gấp không ạ bởi vì theo cái nguyên lý của Dũng đó là cổ phiếu này nó vượt qua đỉnh là thứ nhất thất bại vượt qua đỉnh lần thứ hai thất bại vượt qua đỉnh lần thứ ba khối lượng lớn lớn và khi mà cái khối lượng lớn này thì chúng ta những đỉnh này lại thấp hơn khối lượng lớn như này chúng ta gọi là gì gọi là gì ạ là gì ạ thế thì bây giờ mua năm cổ phiếu đầu tư giá trị nào bạn thử cho dũng để xem là bạn mua cổ phiếu này đầu tư giá trị bao nhiêu dũng sẽ đoán cho tương lai của bạn bạn duy phương ạ bạn cho dũng là 5 triệu của 5 triệu cổ phiếu đầu tư giá trị cho bạn luôn tương lai của bạn cổ phiếu nào nào chúng ta sẽ cho tương lai luôn ạ đọc tương lai luôn ạ xem bói luôn ạ chia sẻ đi ạ tôi sẽ đọc cho bạn xem tương lai luôn cổ phiếu của bạn thế nên bây cổ phiếu này lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua thì có phải là bây giờ chúng ta biết rằng là nó sẽ gì ạ không biết đi đến đâu ạ nó sẽ tiếp tục về dưới này bởi vì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ à? covid thì cái gì ạ à? chuỗi điện máy xanh ok nhưng bây giờ nó gì ạ à? tất cả các chuỗi đó nó đang bị đóng cửa chứng tỏ là gì ạ à? nó đang đi xuống và đây chính là lý do chúng ta biết là xu hướng của cổ phiếu gãy SMA 20 50 150 200 thì đây là xuống giảm rất mạnh về khối lượng cổ phiếu vượt qua khối lượng lớn mà không lên được thì đây chính là lý do thoát này vậy cổ phiếu này có bắt đáy được không ạ có bắt đáy được không ạ à rồi rồi đúng rồi duy phương ạ à. có phải là dũng có chia sẻ là một bạn đã mua cổ phiếu này 5 triệu cổ phiếu này đúng không một cái chị chị mua cổ phiếu này 5 triệu cổ phiếu này giá ở mức thực ra mức cao hơn ạ à, mức ở mức này ạ à. 67 70 gì đó nhưng bây giờ nếu 67 70 cổ phiếu bây giờ giá cổ phiếu về bao nhiêu ạ à? 46 lỗ bao nhiêu phần trăm ạ mất bao tiền ạ mất bao tiền ạ nếu bây giờ giá cổ phiếu mua khoảng độ vùng vùng vùng 67 mà bây giờ nó về 40 mất 20 giá vậy tính ra là mất bao nhiêu tiền ạ à? 20 giá mà 5 triệu cổ phiếu là bao tiền ạ có phải là 20 tỷ không 5 triệu cổ phiếu 20 giá 10 tỷ à 100 tỷ 100 tỷ 100 tỷ khủng không ạ nhưng họ tiếp tục nắm giữ và họ sẽ không bán ra và Dũng bảo là chị ơi bán ra đi ạ nhưng họ không họ bảo đầu tư dài hạn và nếu trường hợp này tiếp tục diễn ra thì chúng ta có thể cổ phiếu này sẽ giảm xuống đến giá bao nhiêu ạ 30 vậy nếu giảm giá 30 thì chúng ta thấy là mất bao tiền ạ à? 30 ạ à? thì chúng ta thấy là mất một khoản tài sản 30 thế thì bao giờ cho gỡ lại được những vì người ta được thì à, khuyến nghị vì người ta được khuyến nghị mua có phải bao nhiêu anh chị em thấy là chúng ta vẫn toàn được khuyến nghị mua cổ phiếu ở trên đỉnh quận cây không ạ toàn bị được khuyến ngủ cốt lỗ trong đỉnh quận cây không ạ nên chúng ta thấy phải hiểu đơn giản đó là gì bạn cổ phiếu thứ nhất ôn lại chúng ta ôn lại một chút anh chị em có nhớ cổ phiếu PNG không PNG là giúp bảo gì ạ một chuyên gia có chia sẻ có chia sẻ là cổ phiếu này là gì ạ đầu tư dài hạn ở vùng này đúng không anh chị em có nhớ không ạ giá 115 có ai có biết không tức là cái cái chuyên gia này bảo là bây giờ cổ phiếu này là bây giờ gì ạ rất là tốt nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái này thì chúng ta gọi là anh chị em nếu mà nhìn cổ phiếu rơi giảm sàn sau lại rơi giảm sàn này chúng ta gọi là gì đây chúng ta ôn lại kiến thức cơ bản nhất của lớp 1 ạ à. là gì bây giờ nếu cổ phiếu nó đi lên mà nó giảm sàn xong đi lên giảm sàn ở đây chúng ta gọi là gì ạ à? là gì bao nhiêu bạn biết những cái vùng này gọi là phân phối sớm thì có thể comment cho Dũng số 1 được không ạ à? tức là nếu cổ phiếu đi lên vượt đỉnh xong rơi sàn sau đó lên vượt đỉnh rơi sàn thì chúng ta gọi là phân phối sớm khi mà phân phối sớm mà nhà chuyên gia người ta bảo cho mua ở đây bạn cứ thử xem là khuyến nghị PNG là các bạn nhìn ra ngay chuyên gia nào các bạn thử cần tự rửa miệng thế thì bây giờ có rất nhiều người vì tin rằng là đây là cổ phiếu rẻ nên mua vào và họ lại tiếp tục mua cổ phiếu trong đoạn này vậy khi họ tiếp tục mua cổ phiếu trong đoạn này mà cổ phiếu bị gãy cái hỗ trợ này với khối lượng lớn thì gọi là cái gì ạ à? gãy toàn bộ cái này khối lượng lớn thì chúng ta gọi là gì ạ à? gãy SMA 50 200 150 200 gãy hết vậy khối lượng lớn trong vết A người ta gọi là gì ạ à? là gì ạ à? đấy chúng ta gọi là SOW đúng không và sau đó nó lại tiếp tục đi ngang không có khối lượng này đi ngang không khối lượng thì chúng ta là gì ạ là gì ạ là gì nó lại tiếp thiếu cầu và bây giờ nó thiếu cầu gì chúng ta biết nó đi về đâu ạ nó sẽ tiếp tục và đây chúng ta dự đoán được tương lai chưa hello anh chị em này đoạn toán tương lai không ạ thế bây giờ tôi hỏi anh chị em nhá Dũng đang phân tích như này nếu chú anh nếu anh chị em ngồi anh chị em thấy là tích cực hay tiêu cực ạ nào bây giờ chúng ta hỏi này nếu anh chị em thấy là Dũng phân tích cái này thì là tích cực hay tiêu cực xem là tư duy chúng ta là nghĩ thế nào tích cực hay tiêu cực ạ Dũng đang phân tích những cổ phiếu như này nếu cái quan điểm anh chị em là đang tích cực hay tiêu cực comment nữa anh em comment cho Dũng xem là đó ai mà tích cực thì comment tích cực ai mà tiêu cực thì comment tiêu cực đó. thế thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy đây là tích cực đúng không bởi vì chúng ta đã tránh được rất nhiều cái cái phiền toái vào mình bởi vì chúng ta đã biết cần phải tránh cổ phiếu ra và chúng ta giữ được tiền để chúng ta sẽ mua cổ phiếu trong giai đoạn khi thị trường đi lên và rõ ràng là chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền nếu tính từ đầu năm bởi vì rõ ràng là cổ phiếu đã chiết khấu và định giá rẻ hơn bao nhiêu lần rồi đúng không đấy là chúng ta cần phải hiểu rõ tư duy không tại vì một số anh chị em cứ thấy là Dũng bảo là cổ phiếu giảm giảm để mà tiêu cực bởi vì thị trường đang giảm mà chúng ta đang phân tích để chúng ta thoát ra đứng ngoài thì là tích cực còn gì nữa đúng không thị trường giảm á đấy thế thì ở đây câu chuyện là như vậy thì đây chính là cái câu chuyện mà các bạn lưu ý này đây là cái này nó sẽ diễn ra như này đó là cổ phiếu thứ hai các bạn hiểu rõ chưa ạ chúng ta phải nhìn về tư duy như vậy tí nữa sung sẽ phân tích dũng phân tích một vài các cổ phiếu để các bạn nhìn trước á à, để các bạn thấy rằng là cổ phiếu thứ ba đây là cổ phiếu dũng cũng nói đi nói lại đó là cổ phiếu gì ạ à? fpt mình hiểu không ạ FPT nó giống cổ phiếu nào FPT nó giống cổ phiếu nào trong đoạn này ạ à? FPT nó kéo lên xong bị giảm xuống rất là kéo lên giảm đi ngang gãy SMA 50 200 150 và trong một trend đi xuống kéo lên không có khối lượng kéo lên khối lượng và đây chúng ta gọi là LPSI và đấy chính là của cổ phiếu PNG và nếu chúng ta không biết và chúng nghĩ nó rẻ thì sau này nó rơi tự do và đấy chính là lý do tại sao các bạn thấy mua cổ phiếu giá rẻ đó là như vậy đấy ạ à. vì chúng ta không biết cổ phiếu nữa là cổ phiếu các bạn nhớ là cổ phiếu DGC cổ phiếu này cũng tương tự bởi vì cổ phiếu này sẽ giống cổ phiếu nào ạ à? mẫu hình vai đầu vai đây là vai thứ nhất đây là vai thứ hai cổ phiếu bị gãy khối lượng lớn kéo lên không có khối lượng kéo lên không có khối lượng thì đây chính là gì ạ <clears throat> trở về cõi sáng các bạn biết bạn biết là cõi trở về cõi sáng là trở về cõi gì không ạ nó là LPSI trong Việt Nam đây là vai vai nên nhiều người bảo là cổ phiếu này mua nó rẻ nhưng khi nó bị gãy toàn bộ các xu hướng thì đây chúng ta gọi là chu kỳ kết thúc chu kỳ kết thúc một cổ phiếu nó có chu kỳ tích lũy tăng trưởng đây là chu kỳ tăng trưởng sau khi tăng trưởng nó tạo ra một chu kỳ phân phối ở đoạn này và sau khi phân phối đoạn này thì nó sẽ rơi thẳng đứng và chúng ta gọi là chu kỳ suy thoái bao nhiêu bạn biết cái câu chuyện này có thể comment cho Dũng số 100 được không để các bạn thức tỉnh rất nhiều nhà đầu tư ở ngoài kia họ không biết điều này nếu các bạn biết thì comment số 100 Dũng muốn là thức tỉnh số đông ở ngoài kia bởi vì họ nghĩ rằng là cổ phiếu này kết quả kinh doanh vẫn còn tốt lắm vậy kết quả kinh doanh vẫn còn tốt lắm mà vẫn lao dốc thông tin tốt mà nó lao dốc thì đó chính là thông tin xấu tốt mà đã còn lao dốc thì làm gì mà nó còn tốt được nữa tư duy không không là gì không biết ạ à? Ê. ok thông tin tốt mà lao dốc thì làm sao còn tốt được nữa đấy chúng ta hiểu đơn giản thôi thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại ngành thép một chút ạ à. Dũng sẽ quay trở lại ngành thép đỉnh là lợi nhuận qua rồi chính xác ạ à. HPG cổ phiếu này được được rất nhiều các chuyên gia giáo sư các công ty chứng khoán bảo là tuyệt vời hãy mua vào đi nhưng Dũng thì bảo là cổ phiếu này là cổ phiếu phải bán ra rất là mạnh bởi vì đây là mô hình vai đầu vai khi mà cổ phiếu hình thành mô hình vai đầu vai và nó gọi là kết thúc chu kỳ kết thúc chu kỳ khi kết thúc chu kỳ thì cổ phiếu này nếu lên được nó phải làm gì ạ đây là chu kỳ tích lũy quá trình tích lũy sau quá trình tích lũy xong, cổ phiếu bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng. Sau khi tăng trưởng thì bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái. Khi mà suy thoái thì chúng ta đến để hình thành mô hình vai đầu vai. Thứ hai là nó bị gãy các đường trung bình 200 ngày, 150 ngày, 50 ngày, thậm chí 20 ngày. Thì đây chính là giai đoạn suy thoái. Khi mà nó bước vào giai đoạn suy thoái thì cổ phiếu sẽ rơi từ đỉnh xuống đáy có thể xuống dưới giá 10 và sau đó nó cần phải một thời gian tích lũy dài trước khi nó mới quay trở lại cái xu hướng ban đầu các bạn hiểu không nó cần phải thời gian tích lũy dài để hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư thua lỗ trước khi đi lên bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này là nếu chúng ta mua cổ phiếu và tiếp tục tích sản trong một chu kỳ giảm thì đây chính là cách mà chúng ta gì ạ à, biếu tiền nhanh nhất cho các nhà đầu tư lớn và nếu cổ phiếu này bước vào giai đoạn suy thoái mà chúng ta vẫn tiếp tục đi mua thì chúng gọi là đầu tư đầu tư dài hạn này đầu tư dài hạn đúng không ạ và dài hạn bao lâu ạ 5 năm hay 10 năm hay 20 năm không biết và đấy chính là bài học của chúng ta vậy câu chuyện tất cả những cổ phiếu này các bạn hãy quan sát theo dõi thì các bạn thấy là chu kỳ nó, nó chạy rất là dài vậy khi mà chúng ta phân tích cái chu kỳ này thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến gì ạ nếu cổ phiếu Hòa Phát nó giảm thì sao thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn là các cổ phiếu này sẽ giảm HSG chúng ta nhìn xuống luôn là gì ạ NKG sẽ giảm đơn giản thôi đơn giản thế thôi ạ bởi vì đơn giản là Trung Quốc đang gì ạ chúng ta biết Trung Quốc đang gì ấy? Trung Quốc đang thừa thép Trung Quốc đang thử thép đầu tư công ở Việt Nam đang gì ạ chậm lại thứ hai là gì ạ hàng tồn kho của thép rất là cao thứ ba là gì hòa phát vay vay USD rất là cao nên nợ tỷ giá rất là lớn thứ tư là gì ạ lãi suất tiếp tục tăng nên rõ ràng là lãi suất tiếp tục tăng lãi suất tăng thì dẫn đến gì lãi suất tăng chi phí nó tăng cái thứ năm là gì ạ thứ năm là gì cái thứ năm là hàng tồn kho đúng không tồn kho của thép rất là lớn và cái thứ sáu đó là gì ạ nó đang tiếp tục mở rộng sản xuất nên chi phí tiếp tục tăng thì làm sao mà có thể tạo ra tăng trưởng được thế mà chúng ta vẫn cứ đòi để đầu tư dài hạn thì không biết là các bạn nghĩ như nào đấy bất động sản có thể đóng băng lý do bất sản đóng băng thì chúng ta biết rồi bây giờ chúng ta lại phân tích thêm thế thì bây giờ nếu bây giờ góc độ nào đó thì Dũng đang anh chị em hỏi Dũng sẽ phân tích cho chúng ta thêm một vài phút nữa về cái nhóm thị trường chung này hôm qua Dũng nó đã chia sẻ rồi nếu thị trường chung mà nó test lại đáy đây là đáy đáy thứ nhất này như này anh chị em này phân tích lỗi cái này thôi ạ à để cho đánh nhất anh chị em thấy khối lượng cao hay thấp ạ đánh nhất đấy này này so sánh ba cái đáy này một này hai ba khối lượng nào nó như nào đấy thứ nhất này đấy thứ hai đấy ba anh chị em thấy cái điều gì thế thì nếu chúng ta nhìn này tư duy nhá cọc tư duy này nếu chúng ta nhìn đáy thứ nhất sau đó kéo lên sau đó giảm khối lượng cao thì các bạn cao đúng không sau đó là hồi sau đó giảm khối lượng cao thì các bạn vậy nếu một nhà phân tích đầu tư bình thường có trí tuệ bình thường thì chúng ta biết là thị trường nó sẽ làm gì ạ à? tức là không phải nói nhà đầu tư phân tích giỏi mà chỉ là nhà đầu tư rất bình thường có trí tuệ bình thường thì chúng ta nghĩ là thị trường sẽ như thế nào đây thứ nhất khối lượng thấp kéo lên không khối lượng giảm khối lượng cao đấy thứ hai so với đáy thứ nhất thì gì ạ à? sao nó kéo lên không có cái lượng ra thế thì bây giờ nếu cái việc này nó xảy ra thì cái xu hướng để tăng không rõ ràng vậy chúng ta chưa nói là gì ạ à? nó có tăng hay không nhưng chúng ta thấy là xu hướng mà để tăng như thế này tỷ lệ xác suất làm sao tỷ lệ xác suất để tăng vượt qua cái đỉnh này vượt qua cái đỉnh này là rất là thấp rất là thấp vậy khi mà như thế này thấp thì có phải cần phân tích thêm cổ phiếu không ạ có cả cần phân tích thêm cổ phiếu không bởi vì chúng ta chưa biết là nhóm nào có thể dẫn đầu bây giờ nếu mà bên thị trường còn tiếp tục giảm nữa thì chưa biết cái nhóm nào có thể tốt trong thời gian tới nên rõ ràng là việc phân tích nó sẽ không có kết quả phân tích cho chúng ta một vài cổ phiếu nhá một bạn có bảo SBR mà mọi người phân tích hộ dưới nhá anh chị em nào giỏi phân tích hộ Dũng nhá à, xem là nó như nào theo các bạn cổ phiếu này tốt hay xấu ạ dũng phân tích này đi ngang này kéo lên khối lượng thấp này gãy khối lượng cao này sau đi ngang kéo lên không được kéo lên được và tiếp tục giảm vậy theo các bạn xấu với tôi ạ rất là xấu đúng không nếu kịch bản nó hồi để kéo lên đây là khó rồi kéo lên đây là khó nên đừng có nói rằng là bây giờ đây để đòi mua bởi vì đã gãy như này nó kéo lên đã khó rồi thì đây cổ phiếu xấu và nếu cổ phiếu này xấu thì chúng ta dự đoán là gì ạ à? dòng dầu khí thêm một cổ phiếu dòng dầu khí khác nữa PVD nó máu thì cổ phiếu này làm sao ạ PVD các đỉnh này, đỉnh này đỉnh là thấp hơn khối lượng lớn thì nó làm gì ạ PVD khối lượng lớn thế là rất xấu đơn giản không ạ mà nếu mà nhìn cái dòng này rồi thì đoán luôn được cái cổ phiếu gas thì sao đoán được cổ phiếu gas thì sao em một comment đoán được cổ gas là làm sao nhìn biết ngay là lại xấu tiếp đấy phân tích đơn giản thôi rất đơn giản cực kỳ đơn giản <coughs> mọi người biết phân tích được mà để cho chúng ta biết rằng là ai có thể phân tích được nếu chúng ta quan sát tí cổ phiếu thứ hai STB đây là vàng cái vai này ạ là một cái vùng hỗ kháng cự rất là mạnh bởi người ta bị kẹt người ta thu lỗ ở đấy rất nhiều người ta kẹt người ta bị thu lỗ rất nhiều sau đó thì nó hồi mà nó không vượt qua đỉnh mà nó lại gì ạ có khối lượng lớn như này thì nó rất là yếu yếu thì chúng ta làm gì bây giờ cái nhóm này nó còn yếu hơn cả hai cổ phiếu này thì chúng ta làm gì ạ bây giờ trong cái nhóm mà nó yếu rồi thì chúng ta làm gì cái cổ phiếu này trong ngành ngành nó yếu rồi thì thôi thoát bởi hai cổ phiếu mạnh nó còn chả khỏe hơn mà chúng ta đi tập trung vào cổ phiếu này thì rõ ràng là chúng ta đang có vấn đề bởi vì vấn đề ở đây chúng ta yêu thích cổ phiếu vấn đề là do chúng ta yêu thích cổ phiếu cổ phiếu này sao thế nên chúng ta thấy là khi phân tích cổ phiếu này anh chị em cho Dũng anh chị em dự đoán Dũng cho Dũng một cái cái cái com comment đấy ạ nếu bây giờ nếu mà Dũng bắt đầu phân tích cho cổ phiếu các bạn thì anh chị em thấy là Dũng có một cái, thử đoán cho Dũng một cái comment như nào Dự đoán hết đoán hết comment tức là khi mà anh anh chị em comment một cái xem là là là là như nào nếu bây giờ cứ ngồi mà phân tích từng cổ phiếu này sau đó thì nếu mà trong đầu Dũng mình suy nghĩ anh chị em biết thấy là Dũng nhìn nào nào ạ thực tế là gì ạ rất là thương thương anh chị em thực sự như vậy rất là thương thương bởi vì gì ạ những cổ phiếu này mình cho nó hỏi là có mua được hay không đúng không vậy thứ nhất này cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ một số bạn comment nhé cổ phiếu là gì ạ cổ phiếu bao công đúng không thị trường lên lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba kéo xả như này không vượt qua nếu có thể lần thứ tư nó sẽ lên nhưng rõ gì à nó sẽ rơi như này và đấy chúng ta đã gì ạ vì chúng ta không biết chúng ta không có tội nhưng rõ ràng là đây lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba rơi như này thì đây nó chính là câu chuyện anh chị em hiểu rõ chưa ạ và sau này chúng ta cũng thể nhìn thấy những cổ phiếu tương tự như vậy Novoland sẽ gì ạ no volet sẽ rơi tự do rơi tự do và rơi tự do PDR rơi tự do là rơi tự do <coughs> những cổ phiếu này không có cơ hội chúng ta không có cơ hội thường là những cổ phiếu này theo dự đoán của Dũng nó có thể rơi xuống như này NT2 cũng tương tự như vậy đấy NT2 thì chúng ta không biết là NT2 năm 2000 NT2 năm 2023 cổ phiếu này sẽ gì ạ? À? Sẽ không phát điện và bảo trì. Khi nó bảo trì thì dẫn đến là gì ạ? À? Bảo trì dẫn đến là cổ phiếu không lên được thế thì một bạn có hỏi là thị, liệu thị trường giống như năm 2008 hay không thì về cơ bản là sẽ là không những cái tay bảo chúng ta là thị trường sẽ giống 2028 08 thì Dũng nghĩ rằng là họ đang có vấn đề đúng nói thật vấn đề thứ nhất nếu bạn đồng ý thì comment nhá đây Dũng theo quan điểm cá nhân của Dũng đấy ạ tức là những ông nào mà nói về thị trường của Việt Nam sẽ giống như năm 2008 đó là rơi một cách gì ạ à? không thanh khoản thì Dũng gọi là những đồng chí đang có vấn đề vấn đề về cái não vấn đề thứ nhất là quy mô thị trường bây giờ nó khác hẳn năm 2008 đấy là năm 2008 tại thời điểm đó chúng ta biết rằng là gì ạ à? khi mà chúng ta kích thích kinh tế năm 2009 đúng không kích thích à đâu à, kích tức là khi đấy khi đấy không phải kia à, không lẻ chắn khi đó chúng ta thấy là chúng ta dòng tiền nước ngoài vào Việt Nam vào nước ngoài người ta gọi sell WTO dòng tiền nước ngoài vào Việt Nam người ta không kiểm soát được không kiểm soát được nên nó đổ hết vào chứng khoán thời điểm đó thì các hệ thống về phân tích chứng khoán kênh đầu tư chứng khoán dòng tiền cũng không kiểm soát được nên cổ phiếu rơi tự do cái điều thứ hai là quy mô vốn đấy nó là rất là thấp cái điều thứ ba là gì ạ chúng ta biết rằng năm những năm đó dự trữ ngoại hối chúng ta gần như không có và điều thứ tư nữa là gì ạ gần như là những nhà đầu tư người ta không có chiến lược không có giao dịch không có biết gì cả nên tự nhiên thị trường nó rơi tự do như vậy còn bây giờ chúng ta thấy là gì ạ kinh tế chúng ta tốt hơn rất nhiều so với năm 2008 nên để giống 2008 thì chúng ta thấy là đấy là điều không thể xảy ra bạn bạn đồng ý với Dũng cái điều này comment số 1 ạ không bao giờ xảy ra giống 2008 được dù là có thể bất động sản có thể đóng băng dù mọi thứ có thể đóng băng nhưng không bao giờ xảy ra bởi vì quy mô dự trữ ngoại hối cái quản lý nhà nước bây giờ tốt hơn rất nhiều cái thứ ba nữa là gì ạ mọi thứ chúng ta nền kinh tế chúng ta cái sự chuẩn bị đầu tư kiến thức đầu tư mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi nên bảo giống 2018 thì cái việc này Dũng sẽ làm phân tích chi tiết cái phần này để cho chúng ta biết nó không thể xảy ra giống 2018 được mà năm 2008 thì lúc đấy là nhiều cổ phiếu nó chả có gì cả quen biết là thành công đấy quen biết môi giới là thành công đấy lúc đấy môi giới cứ cần quen biết thôi là thành tỷ phú quen biết là thành tỷ phú đây chúng ta sẽ cho một cái kịch bản nữa cũng có một chuyên gia đang nói về cổ phiếu này bắt đáy hay không thì chúng ta thấy là theo các bạn bắt đáy cổ phiếu này không ạ cổ phiếu này đây ạ nhìn này nó rơi nó rơi thẳng đứng như này chúng ta còn bán sớm rơi thẳng đứng như này chúng ta còn là bán sớm hay là phân phối sớm khi phân phối sớm mà nó đi ngang như này không có cầu thì nó rơi là rơi tự do nó rơi là rơi tự do nhưng tung có bao nhiêu bạn đã được khuyến nghị là mua cổ phiếu này khi giá rẻ có comment số 2 tôi khuyến nghị mua cổ phiếu này vì nó rẻ comment số 2 về các bạn cổ phiếu này đã kết thúc chu kỳ và đang hình thành cái vai vai này và vai này khi mà cái vai này vai này nó bị gãy mà nó gãy mạnh khối lượng lớn thì về cơ bản nó sẽ rơi xuống dưới này thế thì nếu chúng ta định được phím hàng hay được tư vấn vì cổ phiếu này thì chúng ta phải biết rằng là cái người người ta bảo như vậy không biết họ có đầu tư hay không nhưng họ đang có vấn đề về tư duy tại vì nếu cổ phiếu nó rơi xuống đây thì bao nhiêu năm nữa bạn đi hòa vốn bao nhiêu năm nữa hòa vốn nhá, chưa nói gì ạ à? sau đó thì bảo cổ phiếu này là nó có rất nhiều thủy điện này xong giải thích là cổ phiếu này nó có cái nọ có cái kia nhưng nó đã kết thúc chu kỳ rồi mà bảo là mua trung bình giá xuống nó đang ở vùng này thì đấy chính là lý do chúng ta cần thoát à, còn tới đây còn siêu cổ phiếu nào hay không thì chúng ta hãy đợi đấy bởi vì Dũng sẽ có một cái bàn phân tích bây giờ thời điểm này mà bẻ phân tích nó hơi quá sớm nhưng thông thường thì nó sẽ vẫn có thông thường nó vẫn có mỗi một chu kỳ dù xấu đến mấy nó vẫn có thị trường vẫn có cái quá trình hồi nhà mỗi chu kỳ <clears throat> cái nhóm à, thôi dũng sẽ phân tích nốt cái nhóm này bạn này hỏi là phân tích cái nhóm này đúng không thì dũng trả lời luôn là các bạn bán ra sớm càng sớm càng tốt ngân hàng không cho vay lãi suất nữa ngân hàng không cho vay nữa một cái nhóm này là nhóm mà bản thân là cổ đông người ta bán ra hết rồi những cái ông thiên tân những cái ông mà do cái ông chủ tịch hội đồng quản trị ông bán là bán ra hết rồi và nếu bạn mua cổ phiếu này thì bạn sẽ bị dính cái gì ạ bạn mua cổ phiếu này bạn bạn biết bạn dính gì không ạ bạn dính là khi mà nó bắt đầu nó gì ạ nó bắt chúng ta phải mua quyền giá 15 bạn sẽ dính mua quyền Đấy, nó đang ở vùng này thôi mua quyền thì bạn có thể bị mất rất nhiều tiền ở đây mà cổ phiếu này đang chen lên xuống thì nó giống hệt cổ phiếu gách nhé gách GEX Đây. và nó sẽ gì như này trên bất động sản thoát đi giờ này mà hỏi bất động sản nữa thì không biết trả lời nào rồi cái cổ phiếu thứ hai là CEO thì cũng thế thôi nó về đấy nó đi bao nhiêu nó về bao nhiêu và chúng ta cái câu chuyện này chúng ta sẽ biết rồi Đây, đi bao nhiêu về bao nhiêu đấy, nó đi bao nhiêu nó về bao nhiêu mà nó mất rất nhiều thời gian nó mất rất nhiều thời gian Đấy. đây là đặc trưng của nó đặc trưng của nhóm cổ phiếu này đầu cơ rất cao lên bao nhiêu thì về bấy nhiêu đấy thế thì không mua quyền mất tiền còn mua quyền thì mất tiền nặng hơn ờ, cổ phiếu này thì được vừa rồi là cũng được một số nhóm là bình đám bảo là có tin nọ tin kia kể cả Dũng cũng cho cái cổ phiếu này là cái thông tin tích cực năm 2023 lợi nhuận mọi thứ tăng nhưng cổ phiếu này muốn lên được thì nó phải xảy ra những kịch bản như này là kéo lên đến đây sau đó nó còn những cái đợt điều chỉnh nữa ít nhất khoảng 3 đến 5 lần đấy 3 năm lần trước khi chúng ta tính tiếp còn bây giờ hãy tránh xa nó ra ờ, thế thì bây giờ các bạn nhìn thấy là khi mà Dũng phân tích tất cả các cổ phiếu nếu mà lỗ 70 phần trăm cứ thoát ra để giữ được tiền đã vấn đề là chúng ta giữ được tiền 30 phần trăm nó cũng giữ được tiền bây giờ thoát ra thì chúng ta vẫn giữ được tiền Đúng không thoát ra còn giữ được tiền còn bây không thoát ra thì vì chúng ta không thoát ra nên chúng ta mất tiền nên sau đó chúng ta dành thời gian để học tập đi ạ nếu bây giờ thì thị trường nó như này không biết nhóm nào tốt đâu ạ chúng sẽ đợi bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà nó đang bị thất bại nó chưa có bùng nổ theo đà chứ không phải bùng nổ theo đà các bạn thì chúng ta sẽ đợi các bạn nhá đợi á còn khi nào có bùng nổ theo đà hoặc là có dấu hiệu bùng nổ theo đà thì Dũng sẽ tiếp tục lại quay trở lại bây giờ nó không có bùng nổ theo đà thì chúng ta mua chúng ta đã sai rồi thế thì ở đây Dũng thấy là khi các bạn hỏi cổ phiếu thì Dũng thấy là các bạn đang có vấn đề về kiến thức đầu tư rất là trầm trọng về tư duy đầu tư khi chúng ta bị sai tư duy đầu tư thì rõ ràng chúng ta bị thua lỗ là đương nhiên thua lỗ đương nhiên nên mong rằng các bạn này thay đổi tư duy điện cách tư duy như các bạn phần lớn các bạn đang hỏi đều bị, bị, bị sai nó bị sai nên chúng biết rồi chắc chắn là các bạn hỏi như vậy là các bạn đang bị lỗ chỉ cần hỏi là dũng biết rằng các bạn đang bị lỗ nên bây giờ chúng ta để tạm thời ở trong thời điểm này hãy quản trị rủi ro nếu mà lỗ ít thì cũng giảm bớt tỷ trọng đi lỗ nhiều cũng giảm bớt tỷ trọng đi thậm chí thoát ra để khi nào thị trường có xu mới chúng ta mua vào lúc đó chúng ta sẽ gì ạ? còn bây giờ âm bao nhiêu phần trăm thì cứ giữ được tiền là tốt nhất giữ được tiền giữ được tiền là tốt nhất bạn nhé âm rồi thì bây giờ phải giữ được tiền chứ còn bây giờ cứ nắm giữ chúng ta lại lỗ nhiều hơn và sau này chúng ta không có cơ hội đâu ạ dù là cổ phiếu của bạn nó giảm rất là sâu rồi nhé nhưng vẫn cứ bán ra Đấy, cổ phiếu bạn rất giảm sâu rồi cứ bán ra ok đang lỗ 30% kỳ vọng là theo thực ra thì bạn cứ chỉ cần theo dõi kênh của mình khi nào bùng nổ theo đà thì bạn vào chứ còn bây giờ đang lỗ 30% thực ra là lỗ của bạn là tốt là còn ít chúc mừng bạn tại vì bạn vẫn còn lỗ gì ạ à? cổ lớn thì bây giờ càng mất thì cổ lởm thì đúng rồi phải bán rồi đúng không ạ đúng rồi thị trường sung đúng ngoài là tốt nhất những cổ phiếu này thì thị trường trung đang xấu thì tất cả cổ phiếu này đều xấu hết Vinamilk, HCM tất cả đều xấu hết không phải nói gì cả Vinamilk cũng xấu chứ không phải là gì rất là xấu nó đang xấu như này thì hãy giảm nó đi bỏ chứng quyền ra lại dừng đi ạ à bay 50 phần trăm nguy hiểm quá thoát ra đi ạ âm 2 phần trăm thoát gì ạ năm nay vẫn lãi được 10 phần trăm chúc mừng bạn tuyệt vời lãi 10 phần trăm thế là tốt rồi quá tuyệt vời rồi HT1 bây giờ thực ra các bạn hỏi cổ phiếu thì Dũng rất trả lời luôn là không mua và thoát trả lời luôn là các bạn em đang gì ạ thực ra đầu tư vệ sinh nếu bạn không giỏi về cơ sở đầu tư vệ sinh là các bạn trả lời luôn ạ về cơ bản là lỗ mà nghe phím hàng lại càng lỗ đậm lỗ nặng nghe phím hàng lỗ nặng Đấy, anh chị em nào chưa đăng ký thì bấm vào đây đăng ký giúp Dũng để giúp chúng ta thấy là uh, có những cái chia sẻ tốt trong thời gian tới thứ hai thị trường làm sao ạ không trả lời không cơ sở không ăn được thì không ăn được vệ sinh cháy tài khoản nhanh thực tế là mọi người càng mua thì càng nghèo đi hy vọng là thua hy vọng là thua không có hồi chứ cả bán thì bán nữa, sau đó dành thời gian để nghiên cứu học tập còn bây giờ cứ để là gầu thua mất càng ngày càng nhiều đi chắc chắn anh chị em mà nghe Dũng làm chuẩn lúc này là nếu làm chuẩn thậm chí lúc này có lãi cơ không phải là lỗ khi nào bùng nổ theo đà thì sẽ nói nhưng hiện tại chưa bùng nổ theo đà được hiện tại chưa thể bùng nổ theo đà được trong lúc này trong tuần sau đấy nó có thì Dũng phải nói luôn ạ chắc chắn có sông hồi như thời điểm nào thôi ạ chắc chắn có sông hồi lỗ thì phải thoát thôi 10 phần trăm là ca cắt rồi 5 phần trăm cắt rồi còn 20 phần trăm có cắt không ạ cắt thôi cắt là cắt tại vì chúng ta sai 20 phần trăm là sai rồi nên bây giờ cắt là cắt đúng rồi lãi là vẫn giỏi dũng còn lãi rồi mà nên chúng ta thấy là các bạn thấy là các bạn thấy là mỗi một ngày tổng năm nay dũng vẫn là năm ngày nào giờ kiếm được tiền nhưng quan trọng là chúng ta phải biết cách chơi như nào rồi đây là dũng ngày nào cũng kiếm được tiền nếu biết cách chơi còn nếu đầu tư đúng rồi đầu tư đau chen như này là mất tiền là đương nhiên ạ còn đầu tư gọi là nếu anh chị em biết đầu tư phái sinh nhưng đầu tư phái sinh thì dũng không khuyến nghị các bạn mua nhé không khuyến nghị các bạn mua phái sinh bởi vì các bạn mua phái sinh là các bạn bị lỗ chắc chắn là bị lỗ ở đây bạn biểu đồ đấy, đang ủng hộ ủng hộ nhưng vấn đề là nó ủng hộ chỉ nhẹ nó nó nó, nó giảm cái là nó thay đổi ngay à phải từ từ chứ ủng hộ thì ủng hộ thôi chúng ta cần thời gian cứ đợi thị trường tạo đáy chúng ta tính bùng nổ cho đà tính thầy có zoom vệ sinh không tất cả những ông mua sale zoom khuyến nghị đầu tư vệ sinh đều cháy tài khoản ba bạn đồng ý với cái điều này comment số 100 tức là những ông vào zoom vệ sinh đầu tư theo vệ sinh đều cháy tài khoản hết nếu bạn đồng ý cái cái cái, cái đã bị thế nào như đấy để cho một số bạn tỉnh ngủ điện như ông khuyến nghị các bạn đầu tư phái sinh chủ yếu là ăn phí thôi chỉ ăn phí thôi không giỏi hơn các bạn đâu nên đừng có nghe đó đừng có nghe nó nhá đấy tinh ngủ chưa thì anh chị em mà biết cái điều này đừng có nghe tại vì các bạn không không đủ khả năng để theo zoom tại vì những ông đấy không đầu tư đâu các bạn đầu tư thì các bạn mất phí giao dịch mất phí giao dịch và cái người được hưởng nhất đó là người môi giới phái sinh thì gì ạ à? vấn đề là chúng ta đang lãi lãi 10 trận thua một trận mất hết lãi 10 thua một mất hết đúng rồi đáy còn chưa biết ở đâu thì làm gì biết bùng nổ theo đà chuẩn quá tuyệt vời quá à, muốn học lực lớp đào tạo của mình thì cuối tháng này chắc phải đầu tháng sau Dũng có một cái lớp là đầu tư nhưng mà nhà vô địch thì bạn tiếp tục theo dõi để Dũng uh, hướng dẫn bây giờ thì có thể thông qua qua số điện thoại 206099 ạ đây không đây là Dũng sẽ chia sẻ các bạn số điện thoại 09188 26099 bạn đăng ký Zalo của này cổ phiếu mà bị lỗ này thì bán thôi 7 phần trăm 8 phần trăm bán rồi không phải tiếc bán là bán đúng rồi giữ được tiền trong xu hướng giảm là tuyệt vời đúng không ạ đấy các bạn cũng thấy rằng là chơi vệ sinh nhỉ thua một lũa một bằng không chính xác chính xác luôn nên mẹ nghe phím hàng là kiểu dịn chết ờ, nhà đầu tư thì chắc chắn là bị thua lỗ là đương nhiên thì Dũng có chương trình hoàn toàn miễn phí để cho các bạn uh, củng cố tư duy thì có thể Dũng đang ở Sài Gòn sau khi Sài Gòn về Dũng sẽ có một chương trình tiếp theo nếu bạn nào quan tâm thì có thể và em nữa Dũng sẽ thông báo cái lịch tiếp tục đào tạo nếu các bạn quan tâm tức là chương trình miễn miễn phí để các bạn học được tư duy thì trước khi kết thúc về phần hôm nay thì có một số nhắn nhủ với anh chị em đó là gì ạ tại sao Dũng lại khi mà Dũng chia sẻ ở đây thì mục đích là chia sẻ bao giờ có gì ạ đầu tiên là tầm tư duy tư duy đó là các bạn gì bạn có tin rằng là bạn có thể thành công trong đầu tư chứng khoán tin rằng là mình có thể làm giàu trong đầu tư chứng khoán và tin rằng là mình có thể trở thành những nhà đầu tư xuất sắc khi mình tin rằng rồi như vậy thì mình sẽ gì ạ tuyệt đối là không nghe theo ông khác tuyệt đối luôn ạ tuyệt đối đừng nghe bất cứ ai theo mách nước theo phí hàng tuyệt đối không nghe khi mà bạn nghe là bạn thất mất mất tiền đấy bởi vì thứ nhất là tư duy của bạn khác nhau tầm các bạn nhận thức khác nhau thì bạn mất tiền là đương nhiên bước thứ hai là các bạn nên đọc những cuốn sách và sách này có thể trong thời gian tới Dũng sẽ có những cuốn sách tài liệu tặng các bạn để các bạn học Đấy, Dũng sẽ thời gian tới Dũng sẽ có những tài liệu hướng dẫn để các bạn tự học chỉ kể cả trên kênh YouTube trên mọi cái để các bạn tự học Dũng cam kết sẽ hứa với các bạn là sẽ tặng cho bạn những cái cuốn sách về viết A hoặc là những giá trị trong thời gian tới khi sau khi từ Sài Gòn về gì ạ sau khi Sài Gòn về Hà Nội thì Dũng sẽ có những chương trình để giúp cho các bạn Đấy, các bạn nắm rõ được cái chương trình căn bản ít nhất là căn bản để không không bị lừa và sau này chúng ta có những cái cơ sở đầu tư đầu tiên chúng ta phải nắm rõ được cái cơ bản bản chất thị trường đã sau đó thì chúng ta biết là đầu tư chứng khoán là gì ạ là chúng có thể giúp chúng ta giàu có giàu có nhá giúp chúng ta giàu có chứ không phải là giúp chúng ta đi nghe phím hàng nên chính vậy chúng ta phải dành thời gian để hiểu nó về bản chất của nó phải dành thời gian để hiểu bản chất của nó còn bây giờ nếu chúng ta không có thể chúng ta lại cứ muốn ông nào nó cho cổ phiếu phím hàng thì các bạn cứ nghe ngoài kia nó không đúng đâu không đúng sự thật đâu 98 phần trăm là không đúng sự thật trong chu kỳ đi lên là ông nào cũng thắng chu kỳ đi lên là ông nào cũng thắng trong chu kỳ đi xuống này thì có chỉ có hai phần trăm nhà đầu tư thành công đấy. nên nếu bạn cứ nghe số đông thì các bạn đều thua lỗ hết ví dụ như hôm nay Dũng có nói là thị trường thì ạ có thể là đây là địch nhưng bây giờ thông tin bên ngoài thì đang thông tin rất xấu về về về kinh tế vĩ mô nhưng Dũng đã đã biết trước là kinh tế cái cái USD là đỉnh rồi nên áp lực về tỷ giá có khả năng là gì? nó sẽ giảm bớt trong thời gian tới khả năng nữa ạ còn có thể một trong một tuần nữa hoặc lâu một tuần nữa Dũng sẽ biết rằng là cái tỷ giá nó sẽ như thế nào thế thì kinh tế vĩ mô vẫn xấu mà Dũng đã biết trước rồi các bạn thấy heo không ạ vì bấy là vì rõ ràng là mình có cái cơ sở để mình phân tích đó là gì ạ cái biểu đồ của cái dòng USD có video hướng dẫn về sách VSA không thì có nha ở hiện tại trong thời gian tới thì những video sẽ được ra tại vì bây giờ đang có một cái sách đợt mới ra nhưng sách này thì sẽ không được đưa ra ngoài nhiều bên ngoài đấy thì trong thời gian tới nếu bạn nào có thể có một cái thời điểm nào đó cũng sẽ gì ạ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 các khóa học vẫn một số đang diễn ra rồi nhưng nếu bạn đăng ký thì chắc là buổi sau cũng sẽ chia sẻ hoặc đây có đường link đấy bạn đăng ký vào đây đăng, đăng ký đấy à, xin cảm ơn các bạn